Hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Cô lấy một lần 6 chấm tròn. 2. 6 được lấy một lần. Vậy theo các con, chúng mình có mấy chấm tròn nào? Chúng mình sẽ có 6 chấm tròn các con ạ. Và chúng mình làm phép tính 6 nhân 1 bằng 6 có nghĩa là 6 được lấy một lần bằng 6. Ta có phép tính 6 x 1 bằng 6. Bây giờ các con lại quan sát tiếp nhé. Cô sẽ lấy mỗi lần 6 chấm tròn và cô lấy hai lần như vậy, cô sẽ được bao nhiêu chấm tròn? Đây, 6 được lấy hai lần. Vậy ta có theo các con, ta sẽ có bao nhiêu chấm tròn nào? 6 được lấy hai lần, tức là 6 nhân 2. 6 nhân 2 ta chuyển thành phép tính cộng các số hạng bằng nhau. Đó là 6 cộng 6 và bằng 12. Như vậy thì 6 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 2 sẽ bằng 12. Ta có phép tính thứ hai của bảng nhân 6 đấy. Các con nhìn lại, 6 nhân 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12. Bây giờ các con lại quan sát. Cô tiếp tục lấy các chấm tròn. Bây giờ cô sẽ lấy mỗi lần 6 chấm tròn và cô lấy 3 lần như vậy. 6 được lấy 3 lần, ta sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Hãy thử đoán xem nào. Chúng mình sẽ có 6 được lấy 3 lần có nghĩa là 6 nhân 3 chúng ta lại đưa về phép tính cộng các số hạng bằng nhau. 6 x 3 tức là 6 cộng 6 cộng 6 và kết quả ta nhẩm ra bằng 18. Vậy bạn nào có thể giúp cô tìm được 6 x 3 bằng bao nhiêu không?